Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi. Con kính chào Thầy. Gia đình con có sự việc là chồng con năm nào cũng bị tai nạn. Mấy năm gần đây bị nặng nhất là vỡ đầu. Bây giờ thay đổi hẳn tính nết, chỉ thích chơi và suốt ngày uống rượu bia rồi sinh ra ăn trộm, ăn cắp. Con đã tu bài số 8 được gần một năm nay rồi, nhưng chồng con vẫn đi ăn trộm của người ta mà lại cãi láo bố mẹ nữa. Con là Phật tử dự thính, con bắt đầu có đạo tràng hướng dẫn. Từ lúc tu đàn trần tế, có rất nhiều người đã tu tập và được chuyển nghiệp, nhưng chồng con thì lại đi ăn trộm nhiều hơn. Con cũng không biết phải làm sao nữa, kính mong Thầy giúp gia đình con sớm được chuyển hóa nghiệp ạ. À. Nào, câu hỏi này à, không có tên của người gửi như Thầy xin chia sẻ với bạn này thế này. À, chúng ta biết à, một gia đình là một cộng nghiệp, có duyên, có nợ với nhau, vợ, chồng, con cái đều là một mớ duyên nợ hết đấy. <laughs> cái chữ duyên ở đây theo dân gian nói tức là những cái gì đó mà nó lành, nó thiện, nó tốt, còn nợ là những cái oan trái với nhau, đem đến cái khổ đau cho nhau. À. Thế nhưng mà cái chữ duyên trong Đạo Phật thì nó khác, tất cả thì đều là duyên hết thôi. Nghe không? Dù là tốt hay là xấu cũng là duyên. Nhưng ở đây chúng ta biết đó là những cái nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Gia đình nào cũng thế là một tổ hợp của cộng nghiệp và biệt nghiệp. Vợ chồng, con cái, xấu tốt hay dở. Thì với bạn này ấy, là người vợ, lấy một người chồng mà tai nạn liên miên, đó, rồi bị vỡ cả đầu năm ngoái thì vỡ cả đầu Đấy, thế giờ lúc ấy bạn mới bắt đầu tìm đến Phật pháp và bắt đầu xin vào đạo tràng được làm Phật tử dự thính trong đạo tràng của chùa chúng ta và bạn bắt đầu tu tập bài tu số 8 để hóa giải oán kết, hóa giải oan gia trái chủ. Thế thì bạn tu mới được gần một năm thì bạn nói là <laughs> tại sao có nhiều người á, tu tập thì gia đình đã chuyển hóa mà riêng chồng con này chưa thấy chuyển hóa gì mà hình như anh lại có vẻ giống như là là nặng đi lại sinh ăn cắp ăn trộm rồi lại còn cãi láo bố mẹ nữa đó thế bạn rất là thắc mắc bạn ấy gửi câu hỏi về cho thầy thì đại chúng biết rồi mà nghiệp của chúng sinh đức phật nói nếu mà nó có hình có tướng ấy, thì nó đầy hết cả không gian này đấy chứ không phải không mình không nhìn thấy được nó nhiều lắm thế thì mỗi chúng sinh chúng ta biết nó có một cái, cái, cái, cái, cái, cái khối nghiệp nó như thế chồng bạn này như vậy thì biết là nghiệp riêng của chồng bạn này như thế là cũng rất là nặng phải không? người sinh ra đời này thường bị tai nạn như thế thì biết là từ cái nghiệp sát sinh cái nghiệp hành hạ chúng sinh trong tiền kiếp cũng nhiều trên kiếp này thường hay bị tai nạn đó thế rồi kiếp này bạn sinh ra trong cái nhà như thế và cờ bạc chơi bời rồi lại trộm cắp ờ. rượu chè nữa đấy thế ngay cái hiện nghiệp của kiếp này chúng ta đã biết là bạn là bị cái tập nghiệp cũ rất là nặng rồi đó. thế thì không phải dễ gì ngày một ngày hai năm một năm hai mà chuyển được đâu cái cái nghiệp này nó giống như một cái căn bệnh ấy, thưa đại chúng đại chúng thấy cái bệnh ung thư đấy có người điều trị năm bảy năm cũng chưa chắc đã khỏi phải không không phải dễ mà thế làm sao mà Ờ, bây giờ bạn ấy tu là bạn tu gọi là thế gọi là tu thay cho chồng tu để chuyển cái nhân quả của bạn ấy thôi bạn ấy phải lấy người chồng như vậy thì biết là cái y báo của bạn ấy cũng không tốt đẹp à, thế thì giờ bạn ấy tu thì trước hết ấy, nếu gọi là tu thay cho chồng thì cũng không đúng à, nếu chính chồng bạn ấy là chủ nhân của nghiệp mà có được cái duyên mà giác ngộ một tu tập thì là hay nhất còn bây giờ bạn này bạn tu để truyền cái, cái y báo của bạn ấy phải không? thì nó không phải cũng không phải dễ phải không? vì bạn ấy với chồng bạn là trong cái mối liên hệ duyên nghiệp cũng rất nặng nề ừ. thế cho bạn này thầy chưa biết bạn ấy tu tập thế nào có nhất tâm hay không có tinh tấn hay không và cái làm phước tác duyên ấy nó có được đầy đủ hay không đó thưa đại chúng ừ cái phước của mình tu tập nó còn phụ thuộc vào mình rất là nhiều nữa cái người tinh tấn tu tập phước nó lớn hơn nó khác cái người cũng có tu nhưng mà gọi tu gọi là à ơi giải đãi thì nó khác và cái người người ta phát cái tâm dũng mãnh xả thí dũng mãnh phước nó cũng khác với cái người mà cũng cúng dường nhưng mà keo kiết nó phước nó khác dạ, rất khác nhau chứ không phải là cứ nói là con tu cũng tần đấy ngày tháng sao lại không chuyển phải xem ấy, cái công đức mình tu tập nó như thế nào phải không đó thì chúng ta thấy khi mà chuyển nghiệp thì nó có rất nhiều cái nó có thể nó, nó xảy ra ví dụ bạn này bạn tu tập mà chuyển nghiệp á, thì một là có thể là chồng bạn ấy tự nhiên chuyển ra trở nên tốt hơn hai là là bạn ấy có thể là không có có cái người chồng như thế nữa đấy thưa đại chúng có những cái như vậy giống như có những gia đình ấy có những người con nó là cái đến báo nợ khi mà bố mẹ tinh tấn tu thì cái đứa con đấy tự nó từ bỏ cuộc đời wow, nó mắc bệnh nó nằm trầm kha bao nhiêu năm tháng ăn một chỗ nằm một chỗ ỉa đái ra đấy nhưng mà không chết được, đương nhiên bố mẹ cũng chả dám dám giết con thế nhưng khi mà bố mẹ phát nguyện tinh tấn tu tập thì cái đứa con đấy nó hết duyên nợ với mình nó hết mình hết nợ với nó nó bỏ báo thân nó đi đấy trong đạo phật chúng ta chúng ta nhìn thấy nó rõ như vậy đấy nhá thế thì ở đây thầy thầy chỉ nói rằng bạn chưa biết được cái nghiệp của chồng bạn và của bạn nó nặng nề thế nào. Cho nên ấy, mình phải kiên trì mà tu tập. Đức Phật đã dạy rồi, tu thì mới chuyển nghiệp. Và mà nghiệp mình nặng thì mình phải tu lâu. Giống như mình bệnh nặng thì mình phải điều trị lâu. Chứ không thể mong năm một năm hai mà xong. Ở đây chúng biết những cái bệnh như các cháu mà tự kỷ, đó, tăng động tự kỷ đó, thì phải về chùa tu khá lâu mấy năm nó mới chuyển hóa được chứ không phải là chuyện dễ đâu nghe không? thế thì của bạn này cũng thế nhé thế còn chưa biết rằng là, là, là, là cái môi trường tu tập của bạn với của gia đình thế nào nếu cả nhà cùng biết tu cả ờ, bố mẹ rồi ông bà anh em cùng biết tu nữa thì nó cũng sẽ giúp cho người này chuyển chuyển nhanh hơn đó cho nên ở đây thầy nói là nó tổng quan nhé chúng ta biết rồi và nó đều là do cái nghiệp cái phước của chúng ta cái công đức tu tập của chúng ta hết nhiều hay ít mà nó được chuyển hóa chứ chúng ta không phải cứ căn cứ vào thời gian à, là con tu một năm là phải chuyển có người ta cũng giống như cùng ở trong tù đấy đại chúng hiểu không cùng là tù nhân ở trong tù tại sao người này một năm người ta được thả có người thì 20 năm mới được được ra có người là trung thân ở trong tù <laughs> anh tội nặng thì anh trung thân ừ, thứ hai là anh cái sức cải tạo của anh có tốt không anh mà chăm chỉ mà tu dưỡng cải tạo thì anh được ra tù sớm nếu còn anh anh không có tu dưỡng thì anh phải ở trong cái cho đủ <laughs> đấy thế nên chúng ta hiểu nha thì cái việc gia đình chúng ta trả nghiệp cũng thế thôi à, chúng ta may là chúng ta biết được Phật pháp để biết được cái con đường tu tập để mà chuyển hóa nghiệp của mình và nghiệp của thân quyến của mình đó thì đấy là cái điều mà rất quý cho nên thầy mong bạn là phải kiên trì nhé đừng có đừng có nản trí nghe không? đây là cái phao để cứu mình rồi đấy Phật Pháp là cái cứu mình mà mình lại không có đủ lòng tin, không kiên trì thì mình không được lợi ích đâu nhé.